Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Lê Thánh Tôn, phường 6, diện tích 84m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô, có bãi đậu xe trước nhà, đất nằm ngay trung tâm, cách chợ, trường học khoảng 500m, giá 7 tỷ đồng. nhà hẻm Lữ Gia, phường 9, diện tích 70m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây Bắc, đường hẻm 2,5m, kết cấu. Một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương 4 km, gần chợ, bến xe, trường học, an ninh tốt, giá 3,5 tỷ đồng. Đất mặt tiền huyền Trân Công Chúa, diện tích 172,6m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, gần chợ, trường học, cây xăng, an ninh tốt, đất thế Dương View thung lũng, giá 8,3 tỷ đồng. Đất mặt tiền Nguyễn Trung Trực, diện tích 114m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam. Đường nhựa ô tô, nằm ngay trung tâm, cách Hồ Xuân Hương 3 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 10,4 tỷ đồng.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 0847 341 333